chậu mà đã một trăm người If you are ready, raise your hand. If you are ready, raise your hand. All give me a little hand, okay? If you are ready. Good evening, teacher. Yeah. If you are ready, teacher. Oh, give you a little hand, okay? Yeah. If you are ready. Okay. Good evening, teacher. Have a two minutes đi nghe đi tay mẹ nha. Dạ. ui dạ, dạ. giờ anh nhiên sẽ làm bài xong không? không con trang Dạ, dạ. bởi vì là lớp mình cũng bắt đầu đông rồi dạ, nha cho vâng, nên là cô vâng. sẽ tạm thời vâng, thế nào nhỉ mình tắt mic nha hello teacher hello hello teacher Okay. We need to mute all. Yes. Bởi vì là lớp mình cũng bắt đầu đông rồi, đông rồi cho nên là mình phải tắt mic đi thì cô mới nói được nha. Okay. Yes. Có bạn nha, có bạn nha, bảo với cô là xin cô nha. Đó, hôm nay con không làm bài tập à, buồn đó. okay <laughs> Yes. Cô rất là cả lớp ơi, cả lớp ơi có bị đen màn hình không các con? Uyên, cô chào Uyên nha, chào Phạm Hà Linh nha, chào Thiên Kim. Màn hình có bị đen không các bạn? Màn hình có bị đen không? Các bạn có nhìn không? Yes, ok. Cô ơi không ạ? À? Wow, thế là hôm nay lớp mình rất là may mắn nha. Để đợi trước cô cho các bạn vào để mình... Oh, đấy, <laughs> lại vẽ bậy rồi. Hư rồi nha. Cô tắt vẽ bậy nhá chỉ có cô viết lên bảng thôi ok <laughs> good evening thùy dương yes we are recording yeah Okay, so let me see, let me see. If you are ready, if you are ready for the class, raise your hands or type in the chat I am ready. Yes, type in the chat. I am ready. Nếu mà các con sẵn sàng học rồi thì mình bấm vào trong cái box chat để cô biết nha, để mình share screen bài học lên nhá. Đâu vẫn thấy ngồi nhổm nhang lắm. Đâu rồi ngồi vào chỗ nào. quickly, quickly, quickly. Yes, Ha Bảo Anh. Yes. Lê Đặng Minh Tú đúng không? Ok. Ờ, Minh Khang này, Doãn Bách này, Vũ Gia Linh này. Yes, dạ, Ngọc Hân. Ngọc Anh, yeah, dạ, Kim Ngân, yes, dạ, okay, Hiệp, okay, Hiền, okay, Hiền, oh, Hà Bảo Anh, okay, yes, you're ready, all the class are ready now, yes, mm -hmm. okay. Khánh Hà, Andy is ready, Ngọc Hân ready, okay, Ngô Ngọc Anh ready, Ngô Ngọc Anh rất là rất là rất là tích cực luôn. À, đâu rồi xem nào tiền như mạng lag nè yeah dạ, Ok bây giờ nhá let's set the screen ok let's set the screen I'm sorry that cô xin lỗi vì hôm trước ấy là mình ờ, bị lỗi zoom đúng không nhỉ cho nên là rất nhiều bạn phải vào lại và không vào được zoom đúng không thì hôm nay thì cô cũng đã khắc phục được một chút rồi nha <laughs> có gì thì phải nhắn lên nhé thì bây giờ mình sẽ sẵn sàng với bài mới nha bài hôm trước thì cũng hơi khó một tí cho nên hôm nay cô sẽ chữa bài kỹ hơn cho các con nhé cô ơi con làm bài rồi ạ à. hiệp ấy không đăng bài cho cô bảo cô ơi con làm bài rồi đâu bài hiệp đâu thì tới hiệp đăng lên cho cô nhá <laughs> ok yes today we need to go on the lessons of this nào hôm trước mình có cái bài tập Hôm trước mình có cái bài tập nha. Yeah, okay. Can you see the screen now? Hôm trước là mình có học là thế nào nhỉ? Động từ đúng không? Rồi, mình có động từ see. Okay, see nhìn. Tốt, tốt, see nhìn. Và mình sẽ chia động từ, biến đổi động từ sao cho nó đúng với các chủ ngữ đúng không nhỉ? Rồi, bây giờ thì hôm trước cô dạy là có này. I see đúng không? You see. À, we see. They see. À, đây là các chủ ngữ mà khi mà mình đi với động từ thì nó không hề bị thay đổi nha. Quả lắc nha, không thay đổi nha. Ok. Cô nhớ đọc năm file. Cô ơi, con hay bị thoát ra vào lại. Ok. Cố lên con, đường truyền mạng đấy. Vừa nãy cô cũng bị luôn. Nào thế còn thế còn những cái chủ ngữ mà mình phải biến đổi thì sao mình phải thêm s ấy thì gồm có các chủ ngữ số ít đúng không các chủ ngữ số ít và là những chủ ngữ như sau gồm gồm gì nhỉ he sees okay she sees yes it sees and cái tên riêng này đúng không ví dụ như bạn nam nhìn thấy nam sees à, nhìn thấy sees nhìn thấy à, và bây giờ mình tiếp tục nha chưa sang bài tiếp theo nha chút nữa cô sẽ cho các bạn xem ở trên Facebook các bạn gửi bài cho cô nha he she it đúng rồi he she it hoặc là tên riêng của một người một người nào đó đúng không rồi con tốt lắm rồi tiếp tục nha next bây giờ chữa bài chữa bài tổng quát trước xem là mình đã làm đúng chưa đúng nhỏ ok smell smell ok là các bạn làm theo cô nào smell <laughs> cô đâu rồi đâu rồi cả lớp rồi raise your hands smell đâu tay đâu raise your hands raise your hands nào he smells oh smells good ok smell các con hít đúng không ngửi thấy ừ, tốt nào ui hồi có vẫn có bạn bây giờ vào muộn đây vào muộn này lần sau là phải phạt đấy nhá nào smell tương tự như từ see thì mình có I smell ok smell ngửi thấy you smell bạn ngửi thấy uh -huh. we smell cả lớp mình <laughs> ngửi thấy cả lớp mình ngửi thấy cái gì smell yes cái gì có ở trong phòng cô thì đang uh, I smell orange cô ngửi thấy mùi quả cam yeah Cô gửi thấy mùi quả cam ấy trong phòng ấy còn how about you yeah how about you có con comment nhở có con comment nào trong phòng con nó đang có mùi gì nào what do you smell các con ngửi thấy mùi gì I'm so happy to see you okay thank you Bảo Châu nha we keep go on the class They smell, họ ngửi thấy. Các chủ ngữ này khi đi với động từ smell chúng ta giữ nguyên đúng không? Có cái gì để nguyên như thế? Ừ. Tớ ngửi thấy này. À, tôi có viết lên bảng cho các bạn nhìn thấy nhá. Nào, tớ ngửi thấy này. Ví dụ như bạn này này. Bạn ngửi thấy mùi hoa đúng không? Flowers, yeah. Dạ. I smell flower. Okay flower nếu bạn nào không biết viết cái từ flower thì cô sẽ viết lên trên này cho các bạn nhá nào flower hoa nếu bạn nào không biết thì có bạn có thể comment cho các bạn khác mà không biết nhá F L ờ, O W E R flowers ok là cái hoa này đó ok nào I smell flower you smell flower we smell flower they smell flower ok từ smell giữ nguyên đúng không giữ nguyên còn đối với các từ đối với các từ sau đối với các từ nào nhỉ chủ ngữ như nào nhỉ chủ ngữ như nào thì smell thêm s các con yeah dạ, đúng rồi flower con người thấy mùi của gió <laughs> wind ok nào thế còn các chủ ngữ nào thì mình thêm s vào chữ smell nhỉ nào nhớ không chủ ngữ nào nhỉ Comment comment comment for me comment for me yes he smells okay now one more time He smells flower. Okay. <laughs> he smell. Now he smells. Okay, nhớ nha, âm z. He smells. He smells flowers. Okay, and next. She smells flower. Good. Tiếp tục nào. It smells flower and Nam smells or Linh smells flowers. <laughs> Ok. Bạn làm đúng không? Các con làm đúng không? À, các con làm đúng không? Yes, flowers. Ok. Hôm nay có từ mới xinh xinh thôi, con chèn một ít từ mới là cái từ flowers đó. <laughs> yes, ok. Yes. Làm đúng nha. Tiếp tục nào, mình chưa tiếp tục nào xem là có đúng hết không nào. Có đúng hết không nào? mà tại vì là các con bận quá cho các con không gửi bài tập cho cô thì cô cũng không chữa được bài ấy, cho nên cô cô lo lắng cho các con lắm đấy nhớ nhớ làm bài tập xong nhá chút nữa cô sẽ hướng dẫn các con làm một cái dạng bài tập khác để cả lớp cùng làm nhá ok taste nào đến cái từ taste um, nếm mm -hmm. I have a cup of coffee here taste coffee uh à ha cô nếm cái cái vị cà phê á là bây giờ có những gì nào có những cái từ gì nào mình tương tự thôi mình có nào chữa bài nhá nào hồi hộp quá nhở I taste um, you taste we taste and they taste ok tất cả những từ này thì mình giữ nguyên ok mình giữ nguyên đúng không nào bạn này đang cầm cái gì đây? What is she holding? Yeah, em vừa nếm kem. <laughs> yeah, what is she holding? Yeah, bạn này đang cầm một à, à, yeah, à, an ice cream ha. Yeah, an ice cream. Ice cream. Yes. Now next. Với những chủ ngữ là he tiếp tục she it hoặc là tên riêng thì mình sẽ phát âm thêm chữ s vào đằng sau động từ đúng không nhỉ đó thì để để để mà phân biệt được cách nói thôi chứ cô vẫn chưa nặng việc về các bạn phải học thuộc ngữ pháp hay gì đâu nhưng mà các con nói đúng ấy thì nói đúng càng sớm càng tốt đúng không nhỉ mình không phải học tiếng anh bồi mình học tiếng anh để dùng được right nào bạn nào đúng hết bạn nào đúng hết nhở bạn nào đúng hết comment cho cô nào bạn nào đúng hết không Yummy, yummy, yummy. Yes. Con Thiên Kim đúng hết. Nhật Toàn. <laughs> Nhật Toàn có đúng hết không? Sau đó một. Mi. Con đúng hết. Lương Hà An chính xác. Quỳnh Anh. Mi. Mai. Đây là Mai là của tôi. Mi mới đúng. nhỉ <laughs> yeah, ok nào. Next. Nào con đọc lại một lần nữa cho các bạn biết nhá. I test Mình nếm. Đúng không? Ví dụ như là hôm ờ, qua là cô được ăn ờ, bánh kem đó thì cô nếm à, I taste cake okay you taste bạn nếm đúng không bạn nếm rồi ok we taste chúng mình cùng nếm thử một món ăn gì đó đúng không nếm thử cái gì đó they taste họ nếm rồi mọi người được ăn là mình hình như là không được ăn đấy <laughs> yeah so okay nào he tastes he tastes nhớ là phải thêm cái gì đấy thêm gì cả lớp nào comment cho cô thêm gì cả lớp cho cả lớp đều nhớ nào ăn à, cả lớp phải thêm nhớ là với he she it mình thêm gì với he she it mình thêm gì vào sau động từ thêm nào một Nguyễn Thu Hiền Lương Hà An Hiền Thục Yeah, chính xác rồi. Thêm S và lần này sẽ là lần cuối cùng có nhắc nhá ok he takes test she takes it tests nam à, test ok test à sao ta ra đấy ok à, uh hơi khó đọc một chút nhưng mà mình cố gắng lên nhá ok nào tiếp tục here we have, we have, we have. I hear. I hear the bird sound. Cô nghe thấy tiếng chim hót đúng không? I hear the bird sound. You hear the bird sound. We hear the bird sound. They hear the bird sound. tớ này nghe thấy đúng không tớ này nghe thấy à, bạn nghe thấy à, chúng ta nghe thấy này họ nghe thấy này từ hear động từ động từ là những từ chỉ hành động đúng không nhỉ những từ chỉ hành động đó những từ chỉ hành động này khi đi sau những từ như I you we they hoặc là các chủ ngữ số nhiều thì thì thế nào thì giữ nguyên đúng không rồi mình không làm gì cả mình cứ bê nguyên mà như tiếng việt đấy tôi thấy I hear đúng không bê nguyên như tiếng việt nói y như tiếng việt tôi nghe thấy I hear okay. nhưng mà bởi vì tiếng Anh nó khác tiếng Việt một chút là phải biến đổi đúng không biến đổi một xí xí xí, xí thôi thì bây giờ có cái từ sau he, she, it và tên riêng thì động từ theo sau đó phải thêm s và cả lớp đều đã nhớ rồi. Đừng quên nha, con nhắc lại một lần nữa nha. Các động từ có nghĩa là các từ chỉ hành động á. Ok, ví dụ như chạy này, chơi này, bơi này, hát xì này, đánh răng, rửa mặt đó. Đấy là gọi là những từ chỉ hành động. Thì khi mà đi với chủ ngữ gồm I, you, we, they like this I, you, we, they hoặc là chủ ngữ số nhiều như kiểu là Mai, Nam và Trang chẳng hạn là ba người rồi đấy thì mình sẽ cộng với các cái động từ nó không chia đúng không and với các chủ ngữ chủ ngữ nha như kiểu là anh ấy cô ấy nó và nam hoặc là tên đấy, tên riêng gì chủ ngữ số ít rồi đấy ok thì các cái từ chỉ hành động này phải thêm nhân cuối nhá thêm s nhớ chưa nào nhớ chưa nhỉ I hear the voice of the family yes I hear the sound from the traffic cô nghe thấy tiếng xe ở ngoài đường ấy kìa Đấy, xe tải ấy I hear the sound from the traffic OK, mm -hmm. so tốt lắm cả lớp có vẻ là rất là hiểu bài rồi bởi vì bài này rất là khó bài khó đây cô phải nhắc là bài khó đối với tuổi của các con đó nào so cái thì bây giờ mình làm cái bài dễ một tí nha ok cả lớp là sẵn sàng chưa tay đâu tay đâu raise your hands raise your hands <coughs> đặt tay lên trên bàn phím nhá để chuẩn bị uh, bật bóc chat lên và comment cho cô đáp án nhá đâu rồi <laughs> ok nào nghe được không nè nghe được không nè Page 32. Activity 14. Listen, match, and say. 1. I see with my eyes. I see a painting. 2. I taste with my mouth. Mmm, I taste chocolate cake. 3. I hear with my ears. hear a guitar. Four. I smell with my nose. I smell a flower. Okay. cả lớp có nghe được không? Cả lớp có nghe được không nào? Chuẩn bị để đáp án nào. One two three four. One two three four. Nghe được không nhỉ? Yes. Nào bây giờ có I see with my eyes. Các bạn này, bạn ấy nhìn bằng mắt đúng không? Đương nhiên rồi, nhìn bằng mắt thì chả nhìn bằng tay được đâu nhá. Yeah. <laughs> ok, I see with my eyes. Yeah, thì bạn ấy see cái gì? Bạn ấy nhìn được cái gì nào? Bạn ấy nhìn được cái gì? One. One. Ok, cô cho nghe lại một lần nữa nhá. Ok. Page 32. Activity 14. Listen Match and say. What are you fighting? One. I see with my eyes. I see a painting. Yeah, I see Two. with my. I taste. I see with my the eyes. I see a painting. Yeah, good girl, good boy. And nào bây giờ con con tiếp tục nhá tiếp tục nào. bây giờ mình sẽ lấy cái cái bút để mình tô lên đây xem nào tí nước mình kiểm tra đáp án cho cả lớp nhá Okay. I see with my eye. Nhớ nhá. I see with my eyes. I see a painting. Tính thưa xem là có đúng không nhá. Okay. <laughs> Next. I taste with my mouth. Mmm, I taste chocolate cake. Mm. Now, next. I taste with my mouth. I taste with my mouth. I taste what? Taste what? Taste what? Nào, nhử cái gì cái gì? Biết là biết là gì rồi nhưng mà bạn ấy thực chất là bạn ấy đã nếm được cái gì nào? Các bạn có thể comment cho cô cái từ đấy không? Bạn nào comment được cho cô cái từ đấy nào? Bạn ấy đã nếm được cái món gì đấy? Con ốm, cô ốm hả cô? Nah, I'm not. Too deep chocolate sô cô la <laughs> cake okay I taste with my mouth I taste chocolate cake okay <laughs> chocolate cake good là cô sẽ viết vào đây nhá cô sẽ nối vào đây cho các con nhá yeah okay good well done tiếp tục I ai gì nhỉ tiếp tục nghe nhá here here three I hear with my ears I hear a guitar yeah so what the answer here I hear with my ears I hear the I hear the hear what Hear what? I know this, I know this. You comment that the three a three a three a I, I, I, I, I, but I want you to comment the answer. Cô muốn các con comment cái chữ đấy cô. Trời ơi, nghe thấy cái gì? Guitar, chính xác, exactly. That's the thing I want you to do. Mình nghe cái gì mình phải comment ra đúng không? Mình đâu chỉ có điền ABCD đâu đúng không? Nhìn mình comment ra bạn nào không biết viết. Guitar, bạn nào biết đánh văn nào? Nào, G U I T A R guitar okay, okay, trong tiếng Việt mình hay đọc là guitar okay guitar okay, nào tôi có nối và xem nào chị được kiểm tra nha cô trò mình cũng hồi hộp lắm ấy chứ không biết là có đúng hay không đâu nhưng tị được kiểm tra sau luôn nhỉ nào tiếp tục nào four I smell with my nose I smell a flower. Okay. I smell with my nose. Okay. I smell with my nose. Đúng chưa? Bạn đã chả mất cái âm gió nào hết. Uh, I smell. Smell what? Smell what? Flowers. <laughs> Okay. Yes, flowers. Now, can we we tick. Mm -hmm. One, C. Two, D. Mm -hmm. Three, A. And the last one, of course, for B. <laughs> Good job, class. Good job. Cả lớp làm đúng lắm nào. High five nào. High five nào. Giơ tay lên trên màn hình. Nào. Yes, dạ, high five. High five. Giờ, giờ đâu có xem nào. Cái xem màn hình của các con đâu. High five. Yes các con high five nào yes of course vũ gia linh đâu high five của cô đâu rồi ok tốt lắm cả lớp rồi tiếp tục tốt lắm đấy chưa tức là bây giờ học một thời gian là cô cho nghe nhiều là nghe cũng khá rồi đấy không đùa nhở <laughs> các con cố gắng ở nhà nhá cô ơi con không nói ồ oh, chắc là do bị ốm ok nào tiếp tục nhá tiếp tục nhá không nói được thì comment cho cô nhá ok cô đọc lại nào I see okay I see with my eyes aha uh -huh. I see a painting nào nếu mà bạn nào không biết thì cô sẽ cho các bạn cái từ mới luôn painting thường thường mình sẽ có cái từ là picture picture bức tranh ấy thì cái painting này nó là bức vẽ đó cũng cũng vượt như nhau mà cái painting thì nó rõ ràng hơn nó là cái bức vẽ ok painting uh, một cái painting a painting good and uh, we have uh, từ vừa rồi là có cái từ guitar đúng không ok có rất nhiều bạn biết rồi nhưng các bạn chưa biết thì cô ghi cho đây để các bạn à, lúc nào mà xem lại video thì các bạn sẽ biết được từ mới nhá ok nào tiếp tục nào tiếp tục nào từ gì nhỏ cái từ chocolate cake là bạn nào comment cho cô tự nhiên cô quên mất cách viết rồi có, có ai comment cho cô mà cô, cô, cô quên mất cách viết cái cái cái chữ bánh bánh bánh bánh ấy bánh bánh sô cô la viết như nào bánh sô cô la viết như nào nhỉ à dạ dạ dạ dạ à, thank you có bạn có bạn gợi ý cho cô rồi <laughs> chocolate chocolate đâu nhỏ chocolate chocolate chocolate Đó, uh, cho, thank you nha, thank you các bạn nha. Gợi ý quá chuẩn. là tiếp tục. Các từ vừa nay cô cho biết này, từ ngửi tiếng hoa đúng không? Flowers. ok Flowers. Flowers. Hmm, good. Okay. Yeah, I see. I see with my eyes. I see a painting. Khi mà các bạn đọc nhanh được thì các bạn sẽ đọc như vậy đúng không nhỉ? I taste with my mouth taste chocolate cake. I hear with my ears. I hear guitar. I smell with my nose. I smell flowers. Okay, great. We will clear out the drawing and keep going. Nào, hôm bây giờ nha, bây giờ tiếp tục nào có cái bài tập này hôm trước cô có ra một cái bài tập gì nhỉ có cái bài tập mà ở trên um, uh, trên trên trên trên trên uh, trên trên uh, Facebook này cô sẽ cho các bạn xem à thôi không ở Facebook nữa mình sẽ mở thẳng lên trên này đây <coughs> nào tiếp tục nha cái cái này hôm nay hay cực ok hôm trước mình viết rồi hôm trước mình viết rồi mình học viết rồi hôm nay mình học mà mình vừa viết vừa nói đi hôm nay nào Do you know about her? Do you know about her? Có bạn nào biết uh, nhân vật hoạt hình này không? Do you know about her? Do you know about her? I'm sorry to bother you, but I know it's busy with work, so I'm going to the office. Who is stating to me? Okay. Do you know her? Do you know her? Yes. Okay. What's her name? Lọ Lem. <laughs> no, no, no, no, no. You don't know. You don't know. Không biết Lọ Lem no. Do you think that? Do you think that? Do you do you know? Công chúa ngủ trong rừng. No, it's not. Okay, I will share you about her. I will share you about her. Okay. Um, let me let me turn on the Alice in Wonderland. If you know about this, Ok, có bạn nào biết không? Có bạn nào biết không? Do you know her? Do you know her? Alice in Wonderland. Um, no. Do you want to see công chúa tóc dài Alien? <laughs> Ôi trời ơi, Alien nào. Bây giờ cô sẽ cho xem nhá. Xem hôm nay là cô cho cô cho ngọc với các bạn nào đây. Yes, can you see the screen? Alice in Wonderland. Alice ở xứ sở thần kỳ. Đó họ. Yeah, this a film of Disney. Alice in Wonderland, the story. Yeah. Các bạn biết chưa? Biết cái này không? Công chúa ngủ trong rừng có nhiều bạn nhầm đấy. Con ơi, con không nói. Uh -huh. Alice, yes, exactly. Al. trong tiếng Việt mình gọi là Alice hay đọc Alice cũng được. Ừ. Uhm nào tiếp tục nha các bạn nhìn thấy Alice rồi đó mình cứ gọi là Alice nhá cho dễ nhá thì bạn Alice hôm nay cô sẽ muốn cho các bạn um, cô sẽ muốn các bạn là tả về bạn Alice xem là bạn ấy có những cái gì nhá đầu tiên là trên ảnh của cô chưa xong tí nữa cô sẽ cho bạn ở ờ, xem ờ, một đoạn video ngắn để chúng mình cùng comment nhá ok started okay let's, let let let Uh, we have a three three pictures here. <laughs> yes, we have uh, three pictures. Uh, look at the picture one. Look at the picture one. Mm, picture one. I want you. Mình sẽ viết lên trên đây để mình có thể uh, uh, xem là tả tả bạn Alice nào nhá. Uh, ok. Ok. Yeah, đầu tiên nào, đầu tiên nào. Her name is Alice. Okay. Tên cô ấy là gì? Her name is Alice. Hoặc là mình có thể dùng là cô ấy là Alice đúng không? She is Alice. Rồi, thế là xong rồi. Hôm nay à, viết xong là phải kể chuyện nhá. Hôm nay phải quay kể chuyện đó. À. Cô cho mấy câu chuyện xong về mình tự viết một câu chuyện không thì mình kể nhá. Được không? <laughs> được chưa hả <laughs> ok tiếp tục nào tiếp tục nha xem đi cô chỗ tị nó cho xem nhá nào tiếp tục next như bức tranh one ok picture one nào what does he she have what does she have cô ấy nào tả về ngoại hình cô này cô ấy có những cái gì nào ok tả ngoại hình nào cô ấy có những cái gì là ngoại hình của cô ấy trước nhá ngoại hình của cô ấy trước nào look at the picture nào các con tả cho cô xem nào she long hair ok she long hair à, cô ấy ngủ ok now Naomi Khang yes cô ấy ngủ sleep <laughs> sleeping nào bây giờ mình tả ngoại hình trước <laughs> mình tả ngoại hình trước nha các con nha nào có bạn ghi đúng rồi long hair rồi cô sẽ ghi vào đây cho các con nha, cô sẽ ghi vào đây cho các con này ok she nào đúng rồi cái động từ hair hôm trước mà đi với she thì phải như thế nào nhỉ như này à cô ấy có viết như này à các con hay viết như nào viết như này à đúng đúng không đúng không có đúng không bài hôm trước học rồi đúng không nhỉ đúng không các bạn she long hair cô ấy có một mái tóc dài nào cô ấy có một mái tóc dài nào she has <laughs> ôi oh, oh my god what you so why you so intelligent tại sao lại thông minh thế nhở tại sao lại thông minh thế nhở nào she has nào cô nhấn mạnh nha she has long hair nào thế bây giờ màu tóc là màu gì đây màu gì nào màu gì nào các bạn biết màu gì không có bạn vừa nay cô nhìn thấy đúng rồi đấy có bạn comment đúng rồi đấy cô muốn hỏi cả lớp yellow <laughs> yellow excuse me nào ok nào thì cho ở ờ, màu tóc ấy ừ đúng rồi màu màu vàng thì chúng ta đều biết là yellow nhưng mà đối với cái màu tóc thì uh, mình sẽ dùng từ blonde ok blonde hair blonde ok blonde thế đây này thế này thế này thế nào như thế nào thì đúng ừ. ôi She has long hair nào? Các bạn comment cho cô nào. Yellow hair. Chúng mình không dùng dùng từ yellow hair nhá. Nào tiếp tục nào. Yellow là chỉ dùng cho quần áo, đúng rồi, vật, đúng rồi, thế thôi, quần áo, vật rồi đấy, màu trời thứ yellow. Yeah. tóc thì mình sẽ dùng từ blonde nhá. Tiếp tục. Là bây giờ ngoài tóc ra thì cô ấy có gì? Cô ấy có một cái cô cô váy như nào nhỉ? Màu gì nhỉ? Cô váy màu gì? À đâu tả tả người trước, tả người trước ok nào cô có váy màu gì cô có váy màu gì dress dress an phú chính xác ok blonde cô có váy màu gì nào what color what color of her dress what color of her dress what the color of her dress dress váy what color blue and white. Yeah, exactly. She has. okay, tốt lắm rồi. Chính xác. Now she has. Uh ừ. -huh. comment đây nhỉ? Các bạn cùng đọc nhá. She has a blue and white <coughs> dress. Good boy, good girls. Now, she has a blue and white dress nào và cô ấy đang đang làm gì nhỉ cô ấy, cô có cái từ là hold nào giữ đúng không ôm nào giữ nào giữ nào nào ok có nghĩa cô có cái từ hold là từ giữ giữ lại ôm lấy đúng không thì bây giờ cô để như này được không đây là động từ đúng không từ chỉ làm động thì cô để she hold này được chưa phải như nào nào she held a cat ờ cứ tạm thời là như thế nhá a cat à, cô biết là thế rồi she held a cat uh, but um well now quickly quickly quickly she held a dress yeah house oh my god you so you are my student <laughs> nào uh ha -huh. nào cô cô cô cô cô cô vẽ cái, cái chữ s lên nhìn cho nó khác một tí nha nào she house nào cô cô đấy cô viết để để nhấn mạnh thôi nha chứ ok cô nhấn mạnh đấy là là phải có chữ s đằng sau đúng không yes her name is Alice she has long hair hoặc là long blonde hair được đấy, cái từ blonde này nếu mà bạn nào không biết Now, she has a blue and white dress. She holds a cat nào thế bạn ấy uh, tiếp tục nào có ờ, tiếp theo là bạn ấy có cái what color what color of her shoes à từ từ mình tải cái con mèo nó màu màu gì nhỉ what color of the cat what color of the cat what color of the cat nào color black ok thế bây giờ thế nào nhỉ biết thế nào ít đúng không nó đúng không it is black nào tốt lắm cứ đợi xem một hình trời ơi học cũng học đợi xem một hình tị cho xem nhá <laughs> chí nó cho xem tiếp tục nào bây giờ có um, có cái cái cái tiếp tục mình đi xuống dưới nào rồi có cái cái đôi giày rất là xinh ok what color of her shoe what color of her shoes What color of her shoes? Các bạn comment cho cô nào. What color of her shoes? Uh, black shoes and black cat. Red, chính xác. Black. Nào, bây giờ cô sẽ viết cả câu cho các con nhá. She has has uh, black shoes và bạn ấy đeo hai đôi giày cho nên phải thêm s nha mà hai chiếc giày không một chiếc giày là su và hai chiếc thì phải thêm s đúng không hai chiếc là số nhiều rồi thêm s vào danh từ đúng không những danh từ từ chỉ đồ vật đấy như cái từ shoe này này những danh từ nha danh từ bữa nay mình học về động từ đúng không những danh từ mà chỉ số nhiều danh từ nha từ chỉ đồ vật mà số nhiều thì phải thêm s vào cái danh từ đấy ok she has black shoes now and now thế còn uh, how about socks her socks còn cái um, cái cái tất của cô ấy thì sao how about her shorts what color of her shorts what color of her shorts nào cô sẽ comment vào đây nhá cô sẽ comment vào yellow <laughs> shorts shorts vào ờ, lễ Giáng sinh ý, xong thì các bạn sẽ treo những cái shop lên ờ, trên lò ở trước cửa lò sưởi này hoặc là ở trên cửa nhà hoặc là trên cây thông đúng không nhỉ để uh, lúc nào mà mà mà có ông già Noel đến đi đúng không và để quà vào trong cái shop cái gì đó đó là cái đôi tất đó. <laughs> đúng không yes okay he has white shop thì cô sẽ ghi vào đây and white shop nào mình là xem nào mình xem là câu chuyện mình viết đến đâu rồi Okay. Her name is Alice. Ừ, cô ấy tên của cô ấy là Alice hoặc là mình có thể nói là she is Alice. Cô ấy là Alice. Uh -huh. She has long hair. She has a blue and white dress. She holds a cat. It is black. She has black shoes and white shorts. Ok, cô ấy có những chiếc giày màu đen và những chiếc tất màu trắng. À, tiếp tục nào thế bây giờ mình tả xong bạn ấy rồi đúng không mình biết là Alice là bạn như nào rồi là cái cô gái mà đang ôm mèo đi tất đi tất màu trắng đeo giày màu đen và mặc cái váy màu xanh tóc dài màu vàng đúng không rồi thì bây giờ mình sẽ tả về hành động của cô ấy nhá mình xem là cô ấy đang làm cái gì nào Ok, đầu tiên là bạn làm gì đây? Look at the picture true, look at the picture true. Làm ngoan làm nhanh để cho xem một hình nào. True, look at the picture true. What? Eat. <laughs> OK. uh, let's do eat. Okay, eat. Okay, now there's a, a tao nói vừa nãy mình um, mình mình mình, uh, mình học từ gì nhỉ? Mình học cái từ gì nó cũng không hẳn là ít mình chỉ nếm đấy, mình chỉ nếm, mình chỉ nếm một tí thôi. Eat pizza. OK. Ừ, cô nhìn cũng giống cái pizza ấy, cô nhìn cũng giống cái pizza ấy test ok test thực ra là đến cô là cô cũng không nhìn ra cái này đâu nhưng mà theo chuyện thì nó là cái nấm ấy cái miếng cái cái cái một cái nhúm của cái cái nấm cái cây nấm ấy đúng không à, đây là trong chuyện là nó ghi thế còn lớp mình nhìn đây giống cái bánh mì hay là pizza thì cũng được ok <laughs> ok thế hôm nay mình dùng từ test thay vì từ ít nhá hoặc là cô ghi cả hai lên cho các con nhá à I list test nào test thì như nào hoặc là ít nha nào Thế bây giờ nếu mà có a list này thì mình phải cái từ test hoặc là từ ít thì mình làm nào mình nào mình để nào mình để nguyên à các bạn bảo các bạn bảo đây là cheese có bạn bảo đây là cheese có bạn bảo đây là pizza có bạn bảo đây là bread Ờ, cái cô sẽ ghi ở đây à, hoặc nên ờ, ờ, có thể là pizza cũng được đúng không chả sao cả pizza hoặc là cheese uh -huh. hoặc là bread nhưng mà cái vấn đề ở đây nó không quan trọng là bạn ấy đang ăn cái gì mà cô muốn là các bạn phát âm đúng cơ à, đúng rồi các con đúng rồi là bây giờ à, à Ali test với ít để nguyên này à đúng rồi Ngọc Anh đúng rồi chính xác thêm gì các con thêm gì đấy Ngọc Anh tiền quá chuẩn luôn Ngọc Anh hiểu bài quá cô yêu Ngọc Anh nào taste thêm s eat thêm s vào đây ừ, đúng rồi cô ấy à, Alice thì nếm uh, ví dụ như đây là cheese đi ví dụ như đây là phô mai Alice thì ờ, nếm vào phô mai hoặc là Alice ăn phô mai yeah. uh ừ. -huh. ok bằng cái gì cô ăn bằng gì <laughs> bây giờ hỏi hơi stupid một chút là cô em làm gì đây cô đang làm gì with gì đây with gì nào with gì nào cả con ơi with her mouth <laughs> đấy là chi tiết thôi để hiểu bài thôi chứ không ai ghi with her mouth đâu nha ok nào tiếp tục picture picture picture picture picture three Picture, picture, picture tree Okay, now picture tree Picture tree Now, Alice, Alice, Alice, Alice, smell or see. À, bây giờ mình cứ ờ, coi như là cô đang nhìn xuống đi. À, lúc uh, ờ, look down, okay. Còn cô see, cô nhìn thấy, đúng không? Cô nhìn thấy nào? She cô ấy cô không muốn lập từ cho nên là cô sẽ dùng cái từ cô ấy đúng không she she gì nhỉ she nào thì cô dùng từ she nhá she là để nguyên này à she and uh, smell uh, flowers Thế cái để nguyên này có biết đúng chưa cô Ngọc viết đúng chưa các con she see and smell flower ờ. what do you think Oh, she's seeing flower. Trời ơi, chuẩn. See. Nào, thêm gì? Thêm gì vào đâu lại ghi mỗi cái chữ đấy thì cô viết đúng chưa? Thêm cái gì ở đâu? Thêm biết là ép rồi nhưng mà thêm vào đâu ghi cả cái chữ đây cô xem nào. Có bạn nào comment cả, cả câu cho cô xem nào. Comment cả câu. She sees smells the flower. Nào, có, ở đây mình có mấy động từ nhỉ? Ở đây mình có hai hành động đúng không? Mình có hai hành động. Đầu tiên là mình uh, see ok và mình smell thì có bao nhiêu động từ thì phải đây đầu là thế nào phải như nào cứ bởi vì đây là chủ ngữ chính đúng không chủ ngữ chính chủ ngữ ai ai đó đúng không ai đó là cái người mà đang làm cái gì đó ấy cái người mà gây ra cái hành động này á ví dụ trực tiếp ở đây đó là bạn Alice đúng không thì cô gọi bạn đấy là cô ấy she sees they met and smells they met flowers và yeah dạ. hôm nay cô sẽ cho các bạn ba bức tranh hoặc là bốn bức tranh để các bạn tự viết lên một câu chuyện nha đầu tiên là mình sẽ tả cái nhân vật ở đây thì cô thì không sáng tạo lắm tại vì là tại vì là tại vì là cô thì cũng không giỏi bằng các bạn ấy cho nên là cô chỉ gợi ý cho các bạn thôi là đầu tiên nhá để mình kể chuyện nhá thì mình sẽ tả về nhân vật trước này ví dụ như ở trên này là cô tả về cái bạn Alice đấy đúng không đó cô tả về cái bạn Alice trước sau đó thì cái mình mình mới tả về hành động đấy đây là mình mới nói về câu chuyện à đó thì đấy là cô hướng dẫn như thế còn về nhà chút nữa cô sẽ cho các bạn uh, từ 4 đến 5 bức tranh Đấy, từ 4 đến 5 bức tranh cho các con không thì các con sẽ tự kể một câu chuyện dựa trên những bức tranh các con đã thấy để mình chuẩn bị thi một cuộc thi đó là super kid nào bây giờ nha bây giờ mình đúng không bây giờ cách để kể chuyện là cô sẽ ghi ra đây cách để kể chuyện nhá cô sẽ hướng dẫn các bạn nào bởi vì là lớp cô Ngọc toàn các bạn giỏi thôi mà chưa thấy bạn nào được học bổng hết đấy tại vì là tại vì làm các bạn lại giấu giỏi <laughs> phải cố lên bởi vì các anh chị được học bổng à, các bạn được học ở đây thích thật nhớ nhá nào bây giờ cô hướng dẫn nào uh, how to uh, uh, create a story nào bây giờ làm thế nào để có một cái câu chuyện đúng không nào bây giờ thì trước tiên là mình phải tả nhân vật đúng không describe oh my god yeah, dạ, describing à ở trên này cô viết uh, sai rồi này ở trên này cô viết uh, cái tiêu đề nó bị sai rồi này chỗ này phải thêm s à cái từ này nó phải có chữ s ở đây rồi xin lỗi cả lớp nào describing đầu tiên là phải tả đúng không tả tả về nhân vật không những tả về nhân vật mà mình còn phải tả về mình phải miêu tả này mình phải miêu tả không những về nhân vật mà còn phải miêu tả về ờ, cảnh nữa đúng không nhỉ rồi tiếp tục rồi tiếp theo mình sẽ thứ hai là mình sẽ um, thế nào nữa thế nào nữa cái đầu tiên tả nhân vật rồi xong thế nào nữa các bạn hướng dẫn cô nào how you spell your name con không học giỏi này cô ui giời ơi học đi con học nhá wow có bạn viết hẳn cả câu chuyện rồi đây này nào tiếp tục nhá cố lên nào bây giờ còn nữa nhỉ bây giờ ngoài tả rồi xong mình thì như nào nữa mình còn phải kể đúng không treo lên rồi kể kể thì mình sẽ kể sự việc kể sự việc sự vật xung quanh nhân vật đúng không đó ví dụ như hôm nay cô sẽ kể một câu chuyện cho các con về việc à, làm thế nào mà cô có thể chữa zoom được đúng không thì cô sẽ kể nha à, hôm nay ờ, ví dụ ví dụ thôi là hôm nay ờ, trời thì tối mà đèn thì yếu đấy thế là cô cô mà để còn sắp lớp phải vào lớp học với các con nữa mà zoom của cô thì lại hỏng đấy bắt đầu cô cô nói cô tả hết là là máy hỏng rồi là mạng yếu các thứ đúng không rồi thế là làm sao để cô khắc phục đấy là cô sẽ gọi người giúp đỡ đấy thì là giúp đỡ như nào à, ra làm sao và cuối cùng là cô đang ngồi đây vừa với các con đấy thì là cả câu chuyện mình chỉ thế thôi và bài tập của chúng mình thì sẽ có những bức tranh và cho các con tự thỏa sức sáng tạo với câu chuyện của mình còn bây giờ nhá mình sẽ thử ờ, xem một chút mình sẽ thử xem một chút à nào tôi không muốn dạy cái này mình sẽ thử xem một chút Alice ở xứ sở cô ơi Grit <laughs> Grit xem đi cô nào her name is Alice ok xem nhá xem nào xem nào xem nào để cô ờ, một tí bây cô tắt đi cô cho các bạn xem Alice một chút nhá ok nào các bạn như các bạn có muốn tả chuyện các bạn muốn kể chuyện nhá thì các bạn phải nhớ cho cô các bước kể chuyện rồi còn bây giờ cô sẽ tìm Alice cho các bạn nha à, <laughs> <laughs> đợi cô một xí đợi có một tí thôi đợi có một tí thôi cô mở cho các con để cô cô giới thiệu bạn Alice Uh ừ -huh. ô lạ nhỉ sao mà các bạn Okay, okay, okay. Hello. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Con mong quá, biết rồi bạn ơi. <laughs> Đây, bạn ơi, đợi mình tí. Mình đang mở cho các bạn xem này. Nào. Okay. Now look at look at the screen. Look at the screen. Bây giờ nha, đây là chỉ có 15 giây thôi, chỉ có 15 giây thôi và cô muốn là các bạn à, thử xem là có những nhân vật nào này. Rồi, tả nhân vật cho cô này à, tả nhân vật cho cô trước yeah we describing first so let's start uh, how can I find her well some go this way some go that way but as for me myself personally I prefer the short cut. oh uh, how can nào bây giờ các bạn có biết trường hợp của bạn Alice trường hợp của bạn Alice này là như nào không các bạn có biết không bạn này nói hơi nhanh đúng không thế có cần cô cho chậm lại không hay mình cho chậm lại một chút nhá ok mình sẽ cho chậm lại một chút ok nào bây giờ xem nào bây giờ mình sẽ xem mình sẽ xem mình sẽ xem nào dạ dạ ok bây giờ nhá cho cô là biết là có bao nhiêu nhân vật này rồi là tả cho cô nhân vật này đấy nhớ describe cho cô nhá describe cho cô rõ đây là có bao nhiêu nhân vật nhân vật đấy như nào okay now okay let's start it uh, how can I find her well some go this way some go that way but as for me myself personally I prefer the short cut oh uh, Okay, now first, first of all, comment for me, comment for me. Comment for me. Yes, we have a, how many characters here? How many characters? Who know? How many characters you know? Có bao nhiêu Surprise, surprise. How many? How many? Two, of course, we have two characters. And what are they? What are they? Ông có đó là những ai? Đó là những cái gì? Đó là những ai? Có những nhân vật như nào? Nhắn tin cho cô nào. Who and what are they? Who and what are they? Là những ai? Là những cái gì? Ghi cho cô nào. Con không biết đúng rồi trong nào thế trong câu chuyện thì cô ơi, chậm hơn nào tiếp tục nào chậm hơn nữa chậm hơn ok chậm hơn một tí nữa nào lại một lần nữa uh, how can I find her well some go this way some go that way but as for me myself personally I prefer the short cut. <laughs> Yes, okay. Alice, thì sao có bạn Alice và có cái bạn gì nữa nhỉ các bạn ạ? À? à yes, <laughs> Alice and Cat. okay, great. Uh, mèo béo qua cô ơi. Nào thế bây giờ nha, mình có Alice rồi. Alice thì mình vừa vừa kể rồi mình vừa tả về Alice rồi thì bây giờ ờ, cô muốn các bạn tả về cái cái bạn uh, hello the cat here okay look at the cat uh, look at the cat it's so pretty coi màn hình bị đen okay look at the cat look at the cat now so can you describe me the cat can you describe me the cat okay we all know that it is so fat yeah but it's so cute nào cat cat như nào how is a cat cat như nào cat ra làm sao cat như nào thế phải tả con mèo chứ bây giờ cô để nguyên con mèo này cô để nguyên hiện trạng này là cái cat như nào cat như nào yeah béo mèo béo quá ok <laughs> Thế bây giờ nhá, the cat. Nào, what color? Rồi bây giờ mình tả con mèo nhá, mình tả con mèo của cái bạn Alice này gặp ở trong xứ sở thần kỳ nhá. Cái bạn mèo này mở ngoài là cô mang về cô nuôi luôn đấy, bạn này quá được luôn. Nào, yes, oh yeah, it has big mouth. How? How you can? Gia Hân là 10 điểm. Cô mà có sticker cô cho hết Gia Hân luôn này. Đúng rồi. Cat pink, it has mèo màu tím. Ok, nào bây giờ mình có là he has a big mouth đúng rồi đây là một cái đặc điểm rất là rõ ràng ở cái con mèo này mèo béo fat nào he is fat nó mèo béo đúng không he is fat à, bây giờ nào bây giờ nó có cái gì đã he has big mouth rồi thế còn bây giờ thì nó có thế nào nó thì màu gì nhỉ it is nào nó thì màu gì đó it is it is vừa đây có bạn nào he has a big mouth quá chuẩn luôn ra hần cho hết sticker ra hần sticker hay là lớp mình sau tích ờ, mình mình sẽ chơi cái bài mà tích điểm sticker nhỉ xong thì cô bạn nào mà tích ờ, nhiều sticker xong cô gửi quà về tận nhà ấy chơi phải phải như thế ở lớp mình học nó mới sôi nổi đúng không he has big mouth tím ok bây giờ cô ghi cô sẽ ghi cái này cho các con nhá nào he các cô cứ điền từ bây giờ cô sẽ gọi bạn là anh ấy đi ừ gọi là nghệ thuật nhân hóa đi okay, gọi là chú mèo đúng không chứ không gọi nó là nó nữa à, he he is màu tím purple và màu gì nữa chỉ có mỗi màu tím này and pink à. <laughs> tím răng The pink, uh, she has big cat. Oh my god. Ờ, she là bây giờ nó nó thì anh ấy thì béo thì phải nói là he is. Anh ấy thì fat, very fat. Như cô ấy, cô cũng rất là béo, very fat. À. But he's so cute. Đúng không? Nhưng anh ấy thế nào? So cute rất là đáng yêu đúng không yeah, dạ, cô rất thích cái bạn mèo luôn cô sẽ phiền là cô cũng phải các bạn mèo cực yeah dạ, okay đúng không he has a big mouth he is purple and pink he is very fat but he is so cute à, và cái cách nói chuyện của bạn ấy cũng rất là nhẹ nhàng từ tốn và cái câu chuyện này ấy, nói về việc là Alice hỏi đường bạn mèo và bạn mèo chảy đường cho Alice nhưng ý kiến của bạn mèo khi mà hỏi tự bản thân bạn ấy là bạn ấy sẽ nói nào bạn ấy sẽ chọn đường tắt à Thế cô sẽ mở cho các bạn nghe một lần nữa nha đây à, chỉ câu chuyện ngắn thế này thôi đúng không dựa vào đúng có những cái những cái thứ đây thôi uh đây cô sẽ xóa này nhá uh, how can I find her uh -huh. Alice Alice nói gì wow Alice đã nói gì nhỉ? Alice đã nói gì? Có biết không? Không nghe được. Uh, how can I find her? Cái này để cô dịch cho nhỉ? Oh, how can I find her? Làm làm cách nào mà tớ có thể tìm được bà ấy? Oh. Wow. Well, so, ừ thì. Some go this way. Some one go this way có một số người thì sẽ đi đường này some go that way có một số người thì sẽ đi đường kia but as for me myself personally nhưng mà nếu mà hỏi ý kiến cá nhân của mình và tự mình trả lời thì I prefer the short cut thì tớ ưu tiên đường tắt <laughs> ok đúng không mình sẽ ưu tiên đường tắt đó cái câu chuyện nó chỉ ngắn thế thôi nhưng mà sao nhưng mà ở đây cô có một cái à, đúng không thì mình sẽ có những cái nhân vật này mình sẽ có những bạn nha thì bạn sẽ kể chuyện cho cô nha và cô hướng dẫn này cả con này ở trên ờ, Pantado hiện tại bây giờ đang có cuộc thi Super Kid đúng không mà cô thấy lớp mình học rất là giỏi mấy cái nhân vật như là Hiệp này với cả Khánh Hà này Ngọc Anh này đấy, Ngô Ngọc Anh ấy đấy ui dồi ôi đấy cái bé Ngô Ngọc Anh này Gia Linh này à, Bách rồi là Vương Vương này Ngọc này đấy anh Khoa này Minh Đức này Minh Đức thì chưa à, An Phú đó đây Hiệp với An Phú thì là những cái bạn mà có thể là thi Super Kid rất là được và các bạn sẽ đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá thì các bạn lên ờ, bạn sẽ cố gắng là một là kể chuyện này hai là có những cái có những cái hình thức như là mình uh, xây dựng mô hình chẳng hạn mình làm mô hình này mình uh, thuyết trình về cái mô hình mình làm ví dụ như mình làm nhà này hay là mình làm nhà búp bê hay là mình có những cái bài thuyết trình hơn nữa thì mình có thể là uh, nói về covid các thứ đấy nếu mà bạn nào nói được đúng không mình có thể nói mà lớp mình học rất là tốt có biết cho nên trong tuần này đúng không hãy cố gắng hãy cố gắng nhá để mình có thể dự thi super kid và các bạn thể hiện khả năng của mình tại vì là hiện tại bây giờ có nhiều bạn thì rất là bận học nhưng mà không sao đúng không super kid các bạn rất là giỏi các bạn rất là giỏi thì cô sẽ hứng cô sẽ cho các bạn xem ở trên uh, trên này xem super kit là gì nha đúng wow. không cái ở trên ờ, Facebook này <clears throat> mà mà mà tuần nào cũng có giải mà lớp mình thì không có giải không phải mà lớp mình kiểu học giỏi nhưng mà các bạn lại không thi không biết thi ấy không biết là có cuộc thi này thì cô giới thiệu một chút nhá đây super kid thì mình đã học được 4 tuần rồi đúng không các con mình học được 4 tuần rồi và các bạn thi thì giải thì cứ đều đều thôi giải cứ đều đều thôi đấy đây này chú mạnh quân nguyễn đây này chú ấy có hôm trước là bạn có bạn nguyễn diệu hương bạn thi này các bạn thi super kid thì cũng đơn giản thôi các bạn đúng là hashtag super kid nhưng mà mình sẽ làm cái bài của mình nó đặc sắc hơn nó đầu tư hơn đúng không nhỉ ui ui đây, đây khang này này võ minh khang này nói hay này làm bài toàn tốt rồi an phú này đấy mà không thi super kid thì phí lắm em nhớ nhá mình sẽ cố gắng làm sao mà để mình có một cái bài super kid chuẩn nhất mà còn sắp đến trung thu nữa bao nhiêu lộc quà luôn đấy mình cứ ừ, mình thi nha, rồi thì mình sẽ gửi bài nha mình tác nha nhớ là uh, có thể là mình nghĩ ra một cái chủ đề gì đúng không mình chủ đề để nói xong rồi mình quay lại hoặc là mình làm mô hình mình quay lại để thuyết trình ok nào cả lớp có ready để thi super kỹ không hơi sợ à có sợ không có sợ không không đúng không chuẩn luôn có gì mà sợ nhỉ chả có gì sợ hết lớp mình toàn các super kid và cô biết là lớp mình rất là super vì vậy không có gì giờ hấn gì mà từ bây giờ cho đến lúc trung thu mà <clears throat> không có bạn nào mà dứt dứt tiền với dứt của về nhà hết đúng không rồi thế nhá bài tập thì cô sẽ ra cho cả lớp ở trên nhóm thì bố mẹ sẽ xem và và hướng dẫn các con làm còn bây giờ thì cũng đã đến giờ phải nghỉ rồi không là các bạn sẽ díu cả mắt vào các bạn không để học nữa đúng không nhỉ đó rồi thì cô sẽ bye bye các bạn đúng không bye bye hiền nha bye bye các bạn nha để các bạn đi ngủ này brush teeth and wash face before going to sleep and goodbye see you soon bye bye các con mở mic cho các bạn nha dạ, bye bye. Yeah, Bye bye teacher. Bye bye teacher. Bye teacher. Bye teacher yêu lắm nhớ nha goodbye goodbye good night goodbye goodbye